Bài thơ chúc kết Năm cũ bão qua Bước sang năm mới Nay con đã cưới Chúc cưới ông bà Trẻ mãi không già Cỡ nhà sung cấp Hạnh phúc an khang Ơn trơn thưởng ban Chúc ông may mắn Làm ăn phấn trắng Phúc lộc họ cài Cơ lời con mạng Khiến trước bên nơi tiền rồi sờ cho bé cảm ơn ông bà <laughs>